thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày mùng 7 đến ngày 11 tháng 11 năm 2022. Như quý vị biết ạ, thì tuần qua một tuần điều chỉnh chung của thị trường chứng khoán Việt Nam cùng với thị trường chứng khoán thế giới. Nhưng thị trường chứng khoán thế giới là điều chỉnh sau 4 tuần tăng mạnh, còn thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục điều chỉnh sau 4 tuần giảm mạnh. Đó là một ờ, điều nó đang cho thấy là thị trường chứng khoán Việt Nam đang lệch pha khá là xa so với thị trường chứng khoán thế giới thị trường chứng khoán Việt Nam đã lệch pha so với thị trường chứng khoán thế giới là hơn một tháng sau khi thị trường chứng khoán thế giới trong đó đại diện là thị trường chứng khoán Mỹ tạo đáy đi lên được một uh, ờ, 5 tuần rồi thì thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang miệt mài dò đáy. Uh, trong bối cảnh hiện tại thì có thể nói là xét về yếu tố kinh tế thì thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như thị trường chứng khoán thế giới là có những cái khó khăn nhất định. Tuy nhiên nó không phải là khủng hoảng hay suy thoái mà Bản thân đợt suy giảm đợt này của thị trường chứng khoán Việt Nam nó là do yếu tố thiên nga đen từ nội tại nền kinh tế Việt Nam. Nó không liên quan đến kinh tế bạn nhé, mà nó liên quan đến những cái yếu tố về các đại án về kinh tế chính trị. Như chúng ta biết là từ những việc là bắt bớ các doanh nhân đến việc là thị trường trái phiếu. Đấy, nói chung là trong cái chiến lược đốt lò của cụ tổng thì chúng ta biết là về lâu dài thì nó có thể tạo ờ, sự minh bạch hơn cho thị trường nhưng ngắn hạn thì nó ảnh hưởng đến yếu tố tâm lý mà đặc biệt là ở thị trường chứng khoán Việt Nam thì các bạn biết là hơn 90% người đầu tư là các nhà đầu tư cá nhân à, trong đó thì đa phần là các nhà đến gần 80% người tham gia trên thị trường là người đầu tư mới tức là tham gia dưới 3 năm tức là sau từ đợt Covid từ đợt Covid tháng 3 năm 2020 trở đi mới tham gia và với nhóm nhà đầu tư mới này, thứ nhất là các bạn ít kiến thức, tức là các bạn chưa đủ uh, trang bị đủ kiến thức khi vào thị trường. Thứ hai, các bạn ít kinh nghiệm. Các bạn chưa trải qua những trận đánh lớn bé, chưa trải qua những đợt điều chỉnh uh, mạnh của thị trường. Do vậy, cái độ hưng phấn của bạn khi các bạn hưng phấn thì nó cũng rất là mạnh mẽ, nhưng mà khi các bạn hoảng loạn thì nó cũng rất là kinh khủng. Các bạn có thể bán bằng mọi giá bán không nhìn bất cứ cái gì hết không cần giá trị doanh nghiệp không cần công ty không cần kinh tế không cần nền tảng gì hết các bạn mua thì các bạn chỉ cần ba chữ cái thôi không biết cứ biết công ty làm ăn nào thật sự là tôi vào thị trường đến thời điểm này là 16 năm nhưng mà thật sự trải qua đợt điều chỉnh lần này index thì tôi thấy nó là không quá kinh khủng từ một ngàn từ ngàn năm trăm về một ngàn nhưng mà cổ phiếu thì nó rất là kinh khủng đa phần là giảm ở mức 70 80% mà đều là các công ty hàng đầu nhé, các thương hiệu lớn các công ty siêu blue chip đấy thì đây là một trong những cái điều rất là bất thường trên thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian vừa qua à, lần à, điều chỉnh này thì tôi có gặp một lần nhưng lần đó là lần khủng hoảng 2008 khi cả thế giới khủng hoảng nền kinh tế lúc đấy nó rất là bất định thì cái việc cổ phiếu điều chỉnh 70 80% là chấp nhận được nhưng mà lần này thật sự là nó không chấp nhận được và đương nhiên thôi khi nó giảm quá đà thì nó cũng để lại cơ hội nó tạo ra mỏ vàng để các bạn đến các bạn đào nhưng mà vấn đề là các bạn đào xong không phải là nó biến thành vàng ngay nó cần thời gian hôm nay thì tôi khi phân tích chi tiết hơn tôi sẽ đưa ra những cổ phiếu tiêu biểu để các bạn có thể nhìn thấy là mỗi khi điều chỉnh mạnh sau đó, đó nó đều tạo ra cơ hội vàng đều tạo ra những mức siêu lợi nhuận mà có những cổ phiếu đều tăng trưởng ít nhất là trăm phần trăm đa phần là hai trăm ba trăm phần trăm thậm chí năm trăm bảy trăm phần trăm sau một hai năm thì đấy là những cơ hội vì sao vì sau một năm bạn gửi ngân hàng thì bây giờ lãi suất cao nhất chín phần trăm không có ý nghĩa gì cả so với cổ phiếu bây giờ nói chung thời điểm hiện tại thì theo cá nhân tôi đánh giá không có kênh đầu tư nào có tiềm năng nếu với tầm nhìn tầm 6 tháng đến một năm bằng chứng khoán ở thời điểm hiện tại đây là quan điểm cá nhân tôi nhé còn quyết định cuối cùng thuộc về các bạn Trước khi đi vào phân tích chi tiết thị trường về phân tích kỹ thuật, tôi sẽ điểm qua tin của tuần uh, tuần qua. Thì như các bạn biết đó, thì tuần qua tâm điểm của cả thế giới nhìn đến chính là cuộc họp uh, của FOMC. Thì trong đó Fed đã chính thức tăng lãi suất là không tiếp tục tăng lãi suất 0,75%, đưa mức lãi suất điều hành lên mức là 3,75 đến 4%. Có thể nói là quá trình tăng lãi suất của Fed đã đi được 80% con đường Bây giờ thì giới chuyên gia cũng như là giới đầu tư kỳ vọng có hai luồng ý kiến. Một luồng ý kiến như là chuyên gia của bên JP Morgan à, phân tích thì sẽ kỳ vọng là Fed sẽ tăng lãi suất là 0,5 điểm vào tháng 12 và 0,25 điểm vào tháng 3 năm 2023. Còn một luồng ý kiến nữa thì đưa ra là Fed sẽ tăng lãi suất 3 lần nữa, tức là 0,5 điểm vào tháng 12, 0,25 điểm vào tháng 1 và 0,25 điểm vào tháng 3. Đó. Nói chung cả hai luồng ý kiến này thì chúng ta thấy là cái biến động nó không nhiều. Đó. Cái mức độ tăng lãi suất tiếp theo của Fed sẽ là từ 0,75 đến 0,5% sẽ chia ra từ 2 đến 3 lần tăng lãi suất. Điều này đồng nghĩa việc là quá trình đạp ga nhấn phanh gấp của Fed đã kết thúc. Bây giờ Fed sẽ bắt đầu nhả nhấn phanh từ từ để hạ bến, cập bến Ờ, việc Fed đưa lãi suất từ 0% tăng lên 4% ờ, mà dự kiến thì Fed sẽ tăng lãi suất đến 4,5 đến 5%. Như vậy là quá trình tăng lãi suất của Fed đã đi được 3 phần 4 ờ, hơn 3 phần 4 chứ ạ, 80% quãng đường. Có thể nói 20% còn lại là tất cả đều biết, không có gì thay đổi nên mặc định. Theo quan điểm cá nhân tôi, tất cả những cái tăng lãi suất của Fed đã được phản ánh vào giá. Bằng chứng rõ nhất chính là chứng khoán Mỹ. Đấy, khi Fed tăng lãi suất trước đợt Fed tăng lãi suất tháng 11 này thì chứng khoán Mỹ đã tăng rất mạnh rồi. Sau khi chạm đáy 28.800 tăng rất mạnh lên 33.000. Chúng ta biết là chứng khoán Mỹ mất 10 tháng để giảm là 8.200 điểm. Nhưng chứng khoán Mỹ chỉ cần có 4 tuần, một tháng là tăng ngược trở lại à, 4.500 điểm Đấy, tăng ngược trở lại hơn 50% số điểm đã mất trong 10 tháng. Chúng ta biết chính cái phản ứng của thị trường nó là câu trả lời rõ nhất cho việc là cái lãi suất của Fed là đã được phản ánh hết vào giá. Bây giờ thị trường sẽ bắt đầu bước sang những câu chuyện mới. Thứ nhất là cái việc Fed thu hẹp bảng cân đối kế toán thì ảnh hưởng như nào đến thị trường. Thứ hai là Fed có duy trì lãi suất ở đây lâu dài hay không? Nếu Fed không duy trì lãi suất lâu dài thì nó lại ảnh hưởng nhất thời nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tình hình kinh doanh cũng như thu nhập lợi nhuận của các công ty nhưng nếu Fed duy trì ở đây lâu dài đấy, thì nó sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh doanh các công ty đấy đấy là đấy là cái câu chuyện về về bây giờ thị trường quan tâm muốn biết là Fed sẽ duy trì lãi suất ở đây lâu dài hay không thì chúng ta lại phải nhìn đến là Fed tăng lãi suất để làm gì chúng ta biết Fed tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát Lạm phát của Mỹ hiện nay thì chúng ta biết sau khi đạt đỉnh là 9,1%, hiện nay đang là 8,2%. Tuần tới chúng ta sẽ có thông tin quan trọng về lạm phát. Vào ngày thứ năm thì à, lạm phát của Mỹ sẽ được công bố. Dự kiến lạm phát của Mỹ sẽ là giảm từ 8.2 đến 8 xuống 8%. Cá nhân tôi đánh giá lạm phát của Mỹ sẽ giảm cao hơn. Co CPI lạm phát lõi thì sẽ giảm từ 0.6 xuống 0.5 đây chúng ta nhìn cái lạm phát lõi đây cá nhân tôi đánh giá nhé lạm phát của Mỹ nhiều khả năng từ tháng 11 này sẽ bắt đầu giảm nhanh hơn bây tháng bây giờ là chúng ta đang công bố lạm phát của tháng 10 thì có thể là tháng 10 lạm phát vẫn chưa giảm mạnh nhưng từ tháng 11 trở đi lạm phát sẽ giảm khá là nhanh lý do vì sao mà chúng ta lại thấy thì chúng ta có thể nhìn lại cái lạm phát vì chúng ta biết lạm phát đây là lạm phát uh, theo năm uh, so với cùng kỳ của năm thì chúng ta có thể nhìn lại lạm phát của Mỹ này đấy lạm phát của Mỹ bắt đầu tăng tốc rất mạnh từ tháng 11 năm trước này các bạn biết này lúc đó tạo ra cái nền nó khá là cao 6.4 này sau đó tăng tốc rất là mạnh uh, cho đến đạt đỉnh là tháng 7 này còn trước đó này chúng ta biết là lạm phát Mỹ duy trì cái nền thấp hơn từ tháng 10 này. Do vậy lạm phát tháng 10 này vẫn có thể là nó vẫn tiếp tục tăng trưởng. À, nhưng mà theo tôi từ những tháng tới thì rất có thể lạm phát theo tháng của Mỹ sẽ tăng trưởng thấp và còn có những tháng tăng trưởng âm. Nên nó sẽ kéo lạm phát của Mỹ sẽ nhanh chóng đi về thôi. à, chúng ta biết là thường thì lạm phát nó đi này, chúng ta nhìn nó đều theo quỹ đạo parabol sau khi tạo đỉnh xong thì bên này tăng thế nào thì bên này nó sẽ giảm như thế đấy bên này đi ngang như nào thì bên này sẽ đi ngang như vậy do vậy cá nhân tôi đánh giá lạm phát của Mỹ từ tháng này sẽ bắt đầu giảm và sẽ giảm mạnh hơn trong những tháng tới đặc biệt giảm mạnh trong quý 1 có lẽ hết quý 1 thì lạm phát của Mỹ sẽ được đưa về đâu đó tầm dưới 6% Vì chúng ta cứ nhìn cái việc tăng giảm theo parabol đối xứng này chúng ta biết trong suốt quá trình lạm phát của Mỹ bao giờ cũng thế luôn có quá trình tăng giảm parabol. Đây nó có tính chu kỳ rồi. Đây chúng ta nhìn lên nào này thì xuống như thế này. Đấy, lên thế nào xuống như thế. Đây là giai đoạn ổn định này. Lên này, xuống này. Nó luôn luôn theo một hình parabol nhất định. Đấy, Đây là giai đoạn 209 là nó lên xong nó xuống một cách đứt gãy đột ngột là do suy thoái. Hiện nay chúng ta chưa nhìn thấy những cái dấu hiệu đó. Do vậy chúng ta luôn nhìn thấy cái mức lên giảm nó sẽ đối xứng. Và chúng ta biết là lạm phát của Mỹ tháng 10 năm trước thì rất là thấp, tăng đến tháng 7. Bây giờ lại bắt đầu từ tháng 7 hạ nhiệt. Có lẽ nó cần đến tháng 3 năm sau thì nó sẽ quay trở về dưới 6%. Đó là về lạm phát. Còn về lạm phát lõi lạm phát lõi của Mỹ đây thì chúng ta cũng nhìn thấy là lạm phát lõi của Mỹ bắt đầu tăng mạnh và ổn định sau khi đầu tiên là bắt đầu tăng mạnh này khi Mỹ bắt đầu mở cửa trở lại mở cửa toàn diện đấy chúng ta biết là tháng 4 năm 2021 đấy nó tăng mạnh mấy tháng 3 tháng liên tục khi người dân Mỹ gọi là uh, chi tiêu trả thù cái thời gian mà bị uh, Covid không được tiêu tiền thì nó đưa lạm phát tăng rất mạnh sau đó lạm phát lại sụt giảm 3 tháng rất mạnh và sau đó là tiếp tục tăng đều ổn định đến thời điểm này thì nhiều khả năng sau giai đoạn tăng đều ổn định này thì lạm phát lõi của Mỹ sẽ đi xuống à, lý giải vì sao để lạm phát lõi đi xuống thì chúng ta biết là lạm phát lõi đã loại trừ cái giá năng lượng và giá thực phẩm nên nó biến động ổn định hơn như vậy chúng ta phải nhìn đến các yếu tố là khác trên thị trường lạm phát để chúng ta đánh giá thông thường thì lạm phát lõi luôn đi sau lạm phát là 2-3 tháng tức là lạm phát giảm xong 2-3 tháng sau thì lạm phát lõi mới giảm chỉ số PCE index mà lạm phát của Fed theo dõi cũng vậy vậy cơ sở nào để chúng ta khẳng định là lạm phát lõi sẽ giảm thì chúng ta biết lạm phát của Mỹ thì bắt đầu là tạo đỉnh từ hồi tháng 7 đúng không ạ 9.2% Đấy, đến bây giờ tháng 10 là sau 3 tháng lạm phát của Mỹ là sau ờ, đã qua đỉnh 3 tháng rồi nhưng lạm phát lõi thì chưa đúng không À, cơ sở để tôi có thể đưa ra là lạm phát của Mỹ, lạm phát lõi sẽ giảm và chỉ số PCE sẽ giảm. Thì chúng ta dựa vào các thành phần cấu thành nên lạm phát thôi. Đây, ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là cái biểu đồ lạm phát đây. Đấy. Trong cái data này chúng ta nhìn thấy cái lạm phát là cái đường màu ờ, xanh dương này giảm rất là mạnh. À, lạm phát là đường màu đen này. Còn chỉ số PPI, chỉ số đầu vào à, của sản xuất đấy tức giá đơn đặt hàng sản xuất bán buôn chúng ta hiểu chính xác nó là như vậy thì giá PPI luôn chạy trước lạm phát này các bạn nhìn nhé lúc giảm PPI giảm trước và lúc tăng cũng tăng trước lúc giảm thì PPI giảm rất là mạnh rồi giảm từ mức là 11,5% giờ xuống đến ờ, gần 8% rồi sắp đuổi kịp lạm phát rồi mỗi khi PPI mà cắt sâu xuống dưới lạm phát thì sau đó lạm phát sẽ giảm rất mạnh rất có thể tháng này PPI sẽ cắt xuống dưới lạm phát thôi Đấy, chỉ số ờ, Co PPI cũng giảm mạnh. Nhưng chỉ số Co lạm phát, Co CP thì chưa giảm. Đây chúng ta nhìn thấy cái đường màu vàng này, còn có dấu hiệu tăng này. Đấy, chỉ số PCE và Co PCE cũng vẫn đang tăng. Tức là những cái chỉ số lạm phát lõi và chỉ số ờ, lạm phát theo dõi của Fed, PCE thì chưa giảm, tức là nó đang chế pha so với lạm phát. Tuy nhiên, nó sẽ phải giảm bởi vì chúng ta dựa nên dựa trên các bộ phận cấu thành của lạm phát chúng ta biết chỉ số giá xe thì chỉ số giá xe của Mỹ tăng rất mạnh sau khi Mỹ mở cửa. Đây, giai đoạn tháng 4 năm 2021 đây. Tăng rất mạnh. Hiện nay thì chỉ số này đã bắt đầu bắt đầu có dấu hiệu trùng xuống. Và chúng ta biết là chỉ số này đã tạo đỉnh rồi, tạo đỉnh vào à, tháng 1 năm 2022. Hiện nay vẫn đang đứng vùng đỉnh sideways. Trong những tháng tới khi chỉ số này trùng xuống mà chúng ta biết là trong năm 2022 thì cái chỉ số này rất cao. Do vậy so với cùng kỳ từng tháng 1 uh, à, thì cái chỉ số này trong thời gian tới nhiều khả năng sẽ tăng trưởng âm và càng ngày sẽ càng âm mạnh. Chúng ta biết là càng ngày sẽ càng âm mạnh trong những cái quý đầu quý 1 và quý 2 năm 2022 nên chỉ số giá xe này sẽ kéo là một phần kéo hãm cái uh, sẽ là gây ra cái đợt sụt giảm rất mạnh đối với chỉ số lạm phát này. Thứ hai là chỉ số nhà, chúng ta biết những cái chỉ số này là nó chiếm cái tỷ trọng rất là lớn. À đây là chỉ số vận tải, đây chỉ số nhà đây. Nó chiếm cái tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu lạm phát của Mỹ. Chúng ta biết là chỉ số nhà của Mỹ cũng đạt đỉnh vào giữa năm rồi vào tháng 7. Hiện nay thì chỉ số nhà của Mỹ đang có dấu hiệu đi xuống. Chỉ số nhà của Mỹ vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng dương nhưng mà nó sẽ dương giảm đi khá là mạnh từ giờ cho đến ờ, đầu năm. Không, phải đến tầm ờ, tháng 3 đấy. Nhưng sau tháng 3 thì trên cái nền rất là cao thì chỉ số nhà này sẽ liên tục sẽ liên tục uh, là âm và khi chỉ số nhà này âm thì nó sẽ kéo tụt lạm phát rất là lớn. Vì chúng ta biết trong cơ cấu CPI của Mỹ thì cái chỉ số nhà này chiếm tỷ trọng rất là lớn. Đối với chỉ số vận tải. Đấy, chúng ta nhìn thấy chỉ số vận tải này. Sau khi đạt mức tăng rất là mạnh. Đấy, những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 chỉ số vận tải liên tục giảm, giảm rất là mạnh. Nhưng hiện nay nó vẫn đang tăng trưởng dương. Nó vẫn đang ở mức là dương 6%. So với cái mức đỉnh cao dương 23% thì nó giảm rất là nhiều. Nhưng chỉ số vận tải này hoàn toàn có thể tiếp tục có thể hạ xuống và có thể tăng trưởng âm trong những tháng tới. Tức là dựa trên những bộ phận cấu thành chủ chốt, đương nhiên là trong này nó sẽ có những cái chỉ số tăng, ví dụ như chỉ số y tế hoặc chỉ số giáo dục. Chúng ta biết là khi nền kinh tế mở cửa toàn diện thì những cái chỉ số này hoàn toàn tăng. Nhưng mà trong cái cơ cấu lạm phát của Mỹ thì những cái chỉ số về y tế, thiết bị giáo dục, các chỉ số khác thì nó lại chiếm cơ cấu nó thấp hơn chăm sóc sức khỏe. Nó thấp hơn các chỉ số quan trọng như chỉ số nhà, chỉ số giá xe, tức các chỉ số tiêu dùng đấy Thì nó chiếm tỷ trọng rất lớn. Chúng ta biết hơn 42% cái cơ cấu lạm phát của Mỹ là tính CPI là dựa trên chỉ số tiêu dùng mà. Do vậy, chúng ta phải hiểu là cái các cái yếu tố cơ bản hiện nay thì đa phần các chỉ số thứ nhất là tăng thì tăng chậm đi Thứ hai là có số một số chỉ số là quay về mức giảm và hướng đến mức giảm âm. Và khi nó giảm âm thì nó sẽ kéo tụt là lạm phát xuống, hoàn toàn lạm phát theo tháng của Mỹ có thể là rơi vào những trạng thái là âm. À, trong thời gian tới thì lạm phát của Mỹ hoàn toàn có thể rơi vào những trạng thái là tăng trưởng âm là bình thường. Và khi mà lạm phát tăng trưởng âm theo tháng. Đây chúng ta biết này, tháng này vẫn dự kiến là tăng 0,6% này, so với 0,4% của tháng trước này. Nếu khi lạm phát theo tháng mà nó quay về tăng trưởng âm, đây có những tháng lạm phát của Mỹ tăng trưởng âm trước đấy này, thì nó sẽ kéo tụt cái chỉ số CPI xuống rất là nhanh. Đấy. Do vậy cá nhân tôi thì tôi vẫn dự kiến dựa trên những bởi vì dựa trên nền của năm nay rất là cao thì rõ ràng nền năm sau nó tăng trưởng thấp hơn là thành âm rồi. Ví dụ như năm trước chúng ta biết là tăng trưởng 0.6 thì nền năm nay chỉ tăng trưởng 0.2 nó đã là nó đã là kéo lạm phát xuống nhưng nếu mà tháng này lại lại xuống âm bởi vì so với nền của năm trước nó rất là cao xuống âm 0.2 thì lúc đó nó thành kéo tụt rất là nhanh do vậy cá nhân tôi dự đoán đó, lạm phát của Mỹ sẽ giảm tốc lạm phát và lãi suất sẽ về ngang nhau cái lúc Fed dừng tăng lãi suất tức là lạm phát của Mỹ sẽ đến hết quý 1 tầm tháng 3 tháng 4 đâu đó sẽ rơi về mức tầm ờ, đây 5 đến 6% thôi và lạm phát ờ, lãi suất của Mỹ lúc đó đứng 5 đến 6%. Sau đó lạm phát của Mỹ sẽ tiếp tục tụt, tụt sâu từ quý 1 đến quý 2. Cao điểm nhất sẽ là từ quý 1 đến quý 3 lạm phát của Mỹ sẽ tụt rất sâu. Đấy, dựa trên cái nền giá đây như chúng ta vừa phân tích trước đó đấy. Ví dụ như chỉ số giá xe hơi này chúng ta nhìn này với cái nền chỉ số giá xe hơi từ tháng 12 ờ, năm 2021 là nền rất là cao và từ tháng 12 nhiều khả năng từ tháng 12 năm 2022 trở đi thì chỉ số xe hơi sẽ tăng trưởng âm nó sẽ kéo tụt lạm phát rất là nhanh à, đối với chỉ số giá nhà cũng vậy thôi chỉ số giá nhà chúng ta biết này từ tháng 3 ờ, năm 2022 chỉ số nhà đứng ở mức rất cao nên rất có thể là từ tháng 10, 12 từ tháng 3 năm tới thì chỉ số nhà cũng sẽ tăng trưởng âm. Còn từ giờ cho đến tháng 12 chỉ số nhà sẽ tăng rất, rất là ít vì cho chúng ta biết giá nhà giảm rồi. Như vậy thì với những bộ phận cấu thành như này thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái giai đoạn tăng trưởng âm của lạm phát của Mỹ à, các chỉ số chính sẽ tăng trưởng âm trong giai đoạn rất là mạnh từ tháng 3 cho đến tháng 7 sang năm. Điều này đồng nghĩa việc lạm phát của Mỹ sẽ được kéo tụt rất nhanh. Với những yếu tố như vậy thì đây nó sẽ ngược lại với giai đoạn tăng đây. Chúng ta biết từ tháng 4 này. Từ đợt tháng 3 à, năm 2021 này chỉ số lạm phát của Mỹ vẫn 1,2% này, tăng dựng đứng này trong vòng mấy tháng lên 5%. Do vậy cá nhân tôi đánh giá cái lạm phát của Mỹ sau đó nó cũng sẽ bước vào quá trình à, lạm phát ngược Tức là từ tháng 3 năm sau cho đến tháng 7 chỉ số lạm phát của Mỹ sẽ được kéo tụt rất nhanh, nhanh chóng trở về 2.5 đến 3%. Lúc đó khi lạm phát mà giảm sâu thì cá nhân tôi đánh giá lúc đó Fed sẽ buộc phải tính đến phương án là hạ lãi suất. Và tất nhiên là lạm phát giảm Fed sẽ không hạ ngay, Fed sẽ cần thời gian chờ. Và tôi nghĩ là tầm quý 3, đây là đang là quan điểm cá nhân tôi nhé, dựa trên những dữ liệu thống kê thì tôi dự đoán tương lai nhé. Tương lai chưa xảy ra các bạn hiểu là như vậy. Chúng ta chỉ là người dự đoán tương lai dựa trên dữ liệu đã xảy ra trong quá khứ thôi. Thì cá nhân tôi đánh giá tầm quý 3 đến quý 4 sang năm thì lạm phát của Mỹ sẽ giữ ổn định ở mức dưới 3% và kinh tế lúc đó sẽ tăng trưởng yếu, buộc Fed sẽ hạ lãi suất. Khi mà lạm phát bằng một nửa lãi suất thì Fed sẽ tìa... giữ khoảng 3 tháng thì Fed sẽ hạ lãi suất. Quan điểm tôi thì tầm từ mùa thu sang năm thì lạm phát của Mỹ sẽ quay về mức là tầm trên dưới 3% thôi. Lạm phát lõi cũng đưa về mức đó và lãi suất của Mỹ nhiều khả năng sẽ được kéo về bằng lạm phát. Đấy, sẽ mất thời gian khoảng 3 đến 4 tháng để lạm lãi suất kéo về bằng lạm phát, tức là lãi suất của Mỹ sẽ được đưa về quanh 3% và đó sẽ là thời điểm. Và tất nhiên chúng ta biết rồi, uh, chứng khoán thì chạy trước thị trường thường chạy trước 6 tháng đến một năm cơ nên nếu mà chúng ta dự kiến là mùa thu sang năm cuối năm sau Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất thì rõ ràng chứng khoán sẽ phải tăng từ cuối năm nay đấy ờ, khi Fed cắt giảm lãi suất thì có lẽ lúc đó chứng khoán lại bắt đầu lại quay xuống rồi thường là chứng khoán chạy như vậy mà chúng ta biết là uh, bây giờ thế Fed thì vẫn giữ quan điểm là đến à, quý 1 2024 nhiều khả năng mới cắt giảm lãi suất nhưng quan điểm cá nhân tôi thì Fed hiện nay là Fed đang bị gần như là bị loạn trưởng rồi. Đấy, chúng ta biết à, ngay cuộc họp tháng 3 đấy, Fed vẫn giữ quan điểm là lãi suất cuối năm chỉ duy trì ở 2,5 đến 3%. Đến cuộc họp tháng 6 đã thay đổi một ờ, mạch rồi là đưa lên tầm 3.5 đến 3.75. Đến cuộc họp tháng 9 đã đưa lên 4.5 đến 4.75. Gần như Fed đang rất là bị động nên ngay cả cái việc kiểm chế lạm phát thế khi Fed tăng quá tăng lãi suất quá tay thì nó sẽ làm nền kinh tế lạnh nhanh hơn do vậy Fed sẽ phải cắt giảm lãi suất sớm hơn thôi đây là dựa trên dữ liệu kinh tế thì chúng ta dự đoán tương lai là như vậy như vậy có thể khẳng định là cái quá trình tăng lãi suất của Fed gần như là đang đi đến hồi kết và thị trường đang chạy trước tin cũng như thị trường đang phản ứng trước uh, cái việc uh, lạm phát của Mỹ cũng thế nhiều khả năng sẽ giảm tốc rất là nhanh Đặc biệt là từ quý 1 lạm phát của Mỹ sẽ giảm tốc cực nhanh. Đó là về cái bức tranh vĩ mô trong vòng một năm tới theo quan điểm của cá nhân tôi. À, bức tranh của thế giới. Còn đối với Việt Nam thì sao? Việt Nam thì có một số cái ờ, điểm đáng chú ý. Thứ nhất là cái ờ, việc mất giá của Việt Nam đồng. Khi tôi theo dõi cái đô đồng từ năm 97 ờ, đến giờ thì sau mỗi giai đoạn thị trường ổn định tỷ giá và mất giá chậm, Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn mất giá nhanh, thường nó sẽ kéo dài khoảng 3 năm. Sau đó chúng ta lại có một cái chu kỳ ổn định. Đấy, nhưng quá trình mất giá nhanh này chúng ta không phải là mất giá một chiều. Mỗi khi chúng ta tăng giá, chúng ta mất giá 7 đến 10% thì thường sau đó chúng ta lại tăng giá ngược trở lại 1 phần 3 đến một nửa cái lượng mất giá đó trước khi lại mất giá tiếp một nhịp sau kiểu như thế chứ là chúng ta điều chỉnh rất là linh hoạt đây chúng ta có thể nhìn thấy cái quá trình mất giá này của giai đoạn là 2008 đến 2011 này mỗi khi chúng ta tăng giá xong Việt Nam đồng mất giá xong chúng ta lại tăng giá ngược trở lại khoảng 1 phần 3 sau đó chúng ta lại mất giá tiếp do vậy hiện nay đấy là trên cái phương diện thống kê còn trên cái phương diện các chỉ báo kỹ thuật thì các chỉ báo kỹ thuật cũng đang cho thấy là chỉ báo đô đồng hiện nay đang ở vùng quá mua rất là mạnh nó cho thấy cái tâm lý là đầu cơ tích trữ và găm giữ đang rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên, mỗi khi tích trữ mà găm giữ trong một thời gian khoảng 1 đến 2 tháng mà giá không tăng nữa thì sẽ lại xảy ra cái đợt là xả hàng ao ạt. Đấy, chúng ta biết là dù phép tăng lãi suất nhưng mà Việt Nam, ngân hàng nhà nước Việt Nam đã tăng lãi suất trước đó không tăng nữa. Dù phép tăng lãi suất 0.75 nhưng mà giá đô của chúng ta lại bắt đầu có dấu hiệu là chứng lại và có dấu hiệu hạ nhiệt chứ không hề tăng. Nếu từ giờ đến cuối tháng 11 giá đô không tăng nữa thì hết tháng 10 đến tầm giữa tháng 12 có lẽ giá đô sẽ ào ạt bị xả bởi vì cái nhu cầu mà tích trữ đô găm giữ không còn. Vì chúng ta biết hiện nay chúng ta vẫn đang thặng dư thương mại chúng chúng ta chưa bước vào giai đoạn thâm hụt thương mại. Đấy. Do vậy, nói là mà cuối năm chúng ta biết lượng đô kiều hối cũng sẽ gửi về khá là nhiều. Do vậy hoàn toàn có thể đáp ứng được. Cá nhân tôi đánh giá là Việt Nam đồng ngắn hạn Ờ, đô đã đạt đỉnh so với Việt Nam đồng và nhiều khả năng trong từ giờ cho đến tháng 12 đô sẽ giảm xuống sẽ không đứng ở mức uh, đô tự do không đứng ở mức 253 nữa đâu sẽ giảm xuống dưới 25 còn đô trong ngân hàng sẽ đâu đó rơi về trở lại điều chỉnh trở lại mức là 243 245 thôi chứ sẽ không đứng ở 247 248 nữa tức là Việt Nam đồng sẽ lên giá đâu đó khoảng 2% 2 đến 3% so với đô la trong ờ, tầm nhìn một tháng rưỡi tới như vậy cái áp lực về đô mất giá cũng sẽ không còn nhé các bạn yên tâm là như vậy đó là về thông tin vĩ mô còn về thông tin lãi suất thì như chúng ta biết tháng 12 Fed sẽ tăng lãi suất là 0,5% như vậy nếu không có gì thay đổi thì đầu tháng 12 ngân hàng nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục đi trước Fed một bước nữa tức là sẽ tăng lãi suất điều hành 0 Đấy. Và điều này nó cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái tâm lý thị trường. Chúng ta biết trong tháng 11 thị trường phải ảnh hưởng tâm lý nhiều bởi vì ngân hàng nhà nước chúng ta tăng dồn dập. Trong vòng một tháng tăng lãi suất hai lần, mỗi lần 100 điểm cơ bản. Chứ còn nếu mà từ tháng 11 này cho đến tháng 12 mà ngân hàng nhà nước chỉ tiếp tục tăng lãi suất 50 điểm cơ bản thì theo tôi là nó là một mức rất là nhẹ nhàng và không ảnh hưởng nhiều. Nhưng chúng ta biết là chính sách ngân hàng nhà nước Việt Nam đang đi sau Fed. Do vậy năm sau mới là vấn đề với chúng ta. Năm sau tuy Fed không tăng lãi suất nữa nhưng chúng ta sẽ tiếp tục tăng. À, chúng ta biết là Fed bắt đầu tăng lãi suất từ tháng 8 thì đến tháng 10 chúng ta bắt đầu tăng lãi suất. Như vậy Fed dừng tăng lãi suất tháng 3 thì theo tôi phải đến tầm tháng 9 tháng 10 năm sau lãi suất Việt Nam mới chạm đỉnh. Chúng ta đi sau Fed 6 tháng. 5 lên 6 tháng. Thông thường nhá lãi suất của Việt Nam sẽ cách lãi suất của Fed tầm 3 đến 4%. Như vậy lãi suất điều hành của Fed là 4 phần 5% ờ, thì lãi suất điều hành của Việt Nam, lãi suất cơ bản đấy ạ, sẽ tăng lên đâu đó khoảng 8%. Hiện nay lãi suất cơ bản của Việt Nam thì đã tăng lên là tầm 6% ờ, rồi. Chúng ta biết là tăng lên 6%. Như vậy từ giờ đến năm sau lãi suất cơ bản Việt Nam sẽ có khả năng tăng khoảng 2% nữa. Và đấy là lãi suất điều hành ờ, của nhà nước ngân hàng nhà nước trên thị trường M2 đối với các ngân hàng liên ngân hàng. Như vậy lãi suất trên thị trường M1 tức là lãi suất tiền gửi theo tôi dự kiến cũng sẽ đâu đó tăng lãi suất tiền gửi khoảng 2% từ giờ cho đến hết năm sau. Và đương nhiên lãi suất tiền gửi mà tăng 2% thì lãi suất tiền vay đâu đó sẽ tăng vào 3 đến 4% so với thời điểm hiện tại. Các bạn cứ cộng vào như vậy nhé. Đó là về tình hình kinh tế vĩ mô cũng như dự đoán kinh tế vĩ mô trong vòng một năm tới còn bây giờ chúng ta sẽ trở lại chi tiết với cái ờ, phân tích còn một điểm nữa là chúng ta biết là cái việc uh, bắt bớ về là lãnh đạo doanh nghiệp cũng như những sai phạm bắt bớ về các vụ án kinh tế thì chúng ta biết là Bộ Công an cũng nhiều lần khẳng định là sẽ không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, chính phủ cũng khẳng định điều đó. Theo tôi thì tất cả những ảnh hưởng tâm lý đến thời điểm này nó đã phản ánh hết vào giá và thời gian tới thì khi thị trường ổn định trở lại thì sự phục hồi tất nhiên là sẽ diễn ra ờ, trên thị trường. Cũng như chúng ta phải hiểu hiện nay nhé, chúng ta đang à, có rất là ít sự lựa chọn trong các kênh đầu tư. Bất động sản thì chúng ta biết rồi, sau quá trình tăng bùng nổ bong bóng, giá bất động sản bây giờ đã có dấu hiệu, bắt đầu có dấu hiệu suy giảm. Tuy nhiên cái mức độ suy giảm nó còn thấp. Chúng ta cứ nhìn thị trường chứng khoán sau khi đạt đỉnh ấy, suy giảm như nào 7-80% thì chúng ta biết là sớm muộn bất động sản cũng sẽ phải suy giảm mạnh thôi. 30, 50 thậm chí 60% giá là bình thường. Không không có gì bất ngờ. Do vậy kênh bất động sản không có cửa gì để cạnh tranh với chứng khoán trong vòng một năm tới cả. Thứ hai là kênh ờ, mất giá đô đồng thì như tôi vừa phân tích đấy. Ờ, đô la nhiều khả năng sẽ là chứng lại khi Fed không tăng lãi suất nữa. Do vậy cái áp lực mất giá của đồng đô từ giờ cho đến đầu năm sau không có. Do vậy đô la ờ, trong vòng tầm nhìn 3 6 tháng cũng không có khả năng tăng giá và cũng sẽ không phải là một kênh cạnh tranh. Như vậy trong những kênh đầu tư thì à, và đối với kênh vàng thì chúng ta biết là vàng SJC của chúng ta hiện nay vẫn đang cao hơn vàng thế giới 13 14 triệu. Sớm muộn thì cái gap này sẽ được thu lại khi ngân hàng nhà nước siết lại cái kỷ luật đối với thị trường vàng thì chúng ta biết trước đó vàng SJC của chúng ta có những thời điểm chỉ cách vàng vật à, vàng 4 số 9 tầm 1 2 triệu thôi. Bây giờ cái gap 13 14 triệu đây chính là cái gap nó tạo ra cái việc là các đơn vị làm loạn trên thị trường tỷ giá bởi vì họ cần mua đô để nhập lậu vàng về để dập giá bán. Nói chung là nó nó có rất nhiều kiểu. Cái này thì nó rất là phiền. Tôi sẽ không nói kỹ hơn về thị trường vàng. Tôi thì tôi nắm được bởi vì là tôi từng làm trong công ty vàng vật chất rồi. 3 ờ, năm gắn bó ở đó nên các thủ thuật của bên vàng tôi nắm rất kỹ Đặc biệt là cái việc tranh gáp này. Vì mỗi khi tranh gáp thì các công ty vàng Việt Nam đang tận dụng cái kẽ hở. Nó y như các ờ, ông chủ doanh nghiệp tận dụng kẽ hở thôi. Thường là bán vàng si và mua vàng vật chất. Vàng thì nó vẫn chỉ là vàng thôi bạn ạ. Nhưng mà tự nhiên làm kiểu đó là các bạn rất là chắc chả mất cái gì cả. Tự nhiên ăn không được 13 đến 15 triệu. Cái này sớm muộn thì, thì ngân hàng nhà nước sẽ chấn chỉnh thôi. Nên theo tôi cái thị trường vàng sẽ không hướng dẫn nữa còn ờ, đối với ờ, bây giờ chúng ta chỉ còn hai kênh là thị trường chứng khoán và kênh gửi tiết kiệm thôi. kênh gửi tiết kiệm hiện nay thì lãi suất cũng đang rơi vào khoảng 8 đến 9% và tương lai nó sẽ có thể tăng lên là tầm 10%. Ờ, nó không phải là thấp nhưng tuy nhiên nó không phải là quá hấp dẫn. Nếu so với kênh chứng khoán khi thị trường đang ở đấy, lát nữa vì sao thị trường chứng khoán mà tiềm năng thì tôi sẽ chỉ điểm qua một vài công ty của một vài nhóm để tôi chỉ ra các bạn là sau mỗi đợt suy giảm mạnh thị trường thường phục hồi rất là mạnh và kênh chứng khoán thường đem lại lợi nhuận rất là cao còn đối với ngắn hạn thì chúng ta nhìn thấy là chỉ số chứng khoán Mỹ hiện nay đối với thế giới đang phục hồi rồi có lẽ chúng ta không cần phân tích quá nhiều nữa à, nó đang gặp cản ở vùng 33 ngàn nhiều khả năng nó sẽ phục hồi điều chỉnh trở lại đâu đó 32 ngàn rồi dưới 32 ngàn rồi nhưng mà xu hướng của nó vẫn đang tăng tiếp nó sẽ cần thời gian tích lũy ở vùng 33.000, 33.300 trước khi break out được cái kênh giảm giá này. Còn break out hay không không biết, chúng ta ngồi quan sát thôi. Còn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thì hiện nay thị trường chứng khoán Việt Nam đối với các dấu hiệu phân tích kỹ thuật thì đang chỉ ra là thị trường đang ở vùng đáy, những cái tín hiệu phân kỳ tăng giá đã xuất hiện. Do vậy nếu thị trường có điều chỉnh thì nó cũng chỉ là cơ hội để quý vị mua hàng thôi. Quý vị nào còn tiền thì mua, quý vị nào mua rồi thì nên ngồi im, chờ đợi những đợt tăng giá tiếp theo. Với chỉ báo kỹ thuật thì nó chỉ ra thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ sớm tạo đáy và quay đầu tăng giá. Mục tiêu tăng giá xu hướng tới trong thời gian 3 4 tháng tới thì thị trường sẽ hướng trở lại test lên cạnh trên của kháng cự, đâu đó nó nằm ở 126x cơ. Do vậy các bạn cứ thoải mái đi. Thời điểm này không phải là thời điểm sợ hãi. Nếu thị trường xấu thì trường hợp xấu thị trường có thể điều chỉnh về đâu đó tầm 194x nhưng sau đó tăng lên còn cái phân kỳ đảo chiều giảm giá đã xuất hiện rồi do vậy các bạn cứ tự tin mà mua còn đương nhiên à, đầu tư thì các bạn phải có tầm nhìn nếu bây giờ các bạn mà mua T cộng theo tôi thì các bạn không nên bởi vì tất cả những nhà đầu tư chết đinh T cộng 10 người đầu tư thì cả 10 người về lâu dài thì thua lỗ đấy các bạn hiểu là như vậy trong thị trường thì hơn 80% người đầu tư không kiếm được tiền có khoảng 10-15% nhà đầu tư ở trong trạng thái hòa hoặc lỗ ít hoặc lãi ít. Chỉ có 5% nhà đầu tư thật sự kiếm được tiền, kiếm được nhiều tiền trên thị trường. Do vậy, nếu các bạn muốn tham gia vào nhóm 5% hoặc ít nhất là nhóm 20% thì các bạn phải có cái tâm thế vị thế giao dịch khác. Các bạn phải có tầm nhìn khác. Bởi vì chúng ta phải khác với 90% còn lại thì chúng ta mới đứng trong nhóm kiếm được tiền được. Còn nhà đầu tư cá nhân Ờ, số đông đang hoang mang đang sợ chúng ta cũng sợ họ bán chúng ta không bán họ mua đỉnh chúng ta không mua họ bán đấy chúng ta không bán thì các bạn sẽ mãi thuộc nhóm 90% đối với những nhà đầu tư nào mà khi index trên 1500 mà các bạn vẫn đang ở trạng thái canh mua chủ yếu mua thì các bạn nên xem xét lại bởi vì với cái tư thế đó thì nhiều khả năng là các bạn phải đến 99,9% là các bạn đang đứng trong nhóm 90% thua lỗ hoặc là khi index quanh 1.000 mà các bạn vẫn nhấp nhổm bán bán á thì, thì các bạn cũng phải đến 99,9% là các bạn đứng trong cái nhóm sẽ mất tiền trên thị trường cốt nhất là nghỉ sớm thì uh, vừa là đỡ mệt đầu óc vừa là đỡ mất tiền của gia đình cũng như nếu các bạn chơi hoặc là các bạn theo nếu chuyên gia nào môi giới nào khi thị trường ở 1.000 vẫn con nọ con kia vẽ ra thị trường tăng trưởng khuyến nghị mua các bạn nên tránh xa ra những nhà đầu tư nào mà những chuyên gia nào, những nhà môi giới nào mà khi index quanh 1.000 rồi vẫn khuyến nghị là bán ra thì tốt nhất là các bạn tránh ra đi. Đừng động đến nữa. Còn cổ phiếu tăng hay giảm chúng ta không biết được nhá, tương lai chúng ta không thể biết được. Bạn mua hôm nay vẫn có thể cổ phiếu giảm 10 15% là bình thường. Bạn không thể biết được. Nhưng mà bạn phải hiểu là xác suất để cổ phiếu giảm và tăng đằng nào cao hơn và cửa thắng nào cao hơn thôi. Tôi sẽ chỉ cho các bạn một số cổ phiếu để chúng ta biết là sau mỗi giai đoạn giảm mạnh thì cổ phiếu sẽ tăng trở lại như nào. Ví dụ như cổ phiếu ngành ờ, thực phẩm Vinamilk đi. Đấy. Trước đó Vinamilk là có hai lần giảm mạnh, sau đó đều tăng rất mạnh. Lần thứ nhất chính là giai đoạn 2008. Vinamilk giảm 70 67% thì sau đó Vinamilk tăng lại 212% sau một năm. Tăng lại 35 3.586% sau 9 năm. Như vậy các bạn biết là những đợt giảm mạnh là cơ hội vàng. Các bạn biết sau đợt giảm mạnh tăng lại hơn 2 lần trong vòng 1 năm, tăng lại 36 lần sau 9 năm, bạn kỳ vọng cái gì? Bạn đầu tư được cái gì tăng được 30 lấy lần. Lần thứ hai Vinamilk giảm mạnh chính là đợt năm 2021 vừa rồi. Vinamilk giảm 50% thì sau đó tăng trở lại 74% sau 10 tháng. Tức là các bạn phải hiểu mỗi khi cổ phiếu giảm mạnh chiết khấu sâu thì nó là cơ hội để quý vị mua hàng để kiếm lợi nhuận lớn trong tương lai. Hay như cổ phiếu hiện nay mà giới đầu tư đang đồn đoán đây đang chê xấu các kiểu đây Hòa Phát đấy. Trong lịch sử nhé, Hòa Phát đã có 6 lần giảm mạnh, lần này là lần thứ 6. 5 lần trước thì chúng ta nhìn kết quả xem. Đấy, 5 lần trước đây, lần thứ nhất đây, năm 2008, Hòa Phát giảm 66,7%, sau đó tăng trở lại 157% trong 2,5 tháng. 2,5 tháng tăng 157% bạn nhá. Không phải là mất nhiều thời gian đâu. Nên nếu từ giá này có thể trong 3 tháng sau Hòa Phát tăng gấp đôi bạn cũng đừng bất ngờ. Lần thứ hai Hòa Phát giảm 67%, cúng lại 67%, sau đó tăng lại 258% trong 6 tháng. 6 tháng bạn nhé, tăng 258%, 2,6 lần sau 6 tháng. Lần thứ ba là giai đoạn 2013-2014 đấy. Thì Hòa Phát cũng giảm 71%, sau đó tăng lại 592% sau 2,5 năm. Khủng khiếp luôn, tăng 6 lần sau 2,5 năm bạn nhá. Lần thứ tư, Hòa Phát giảm 41%, sau đó tăng trưởng trở lại 445% sau 2 năm. Lần thứ năm thì Hòa Phát giảm 59%, tăng trưởng trở lại 540% sau 1,5 năm. Như vậy chúng ta nhìn là gì? Sau mỗi lần giảm mạnh thì mỗi lần giảm mạnh Hòa Phát đâu đó rơi vào tầm trên dưới 70%. Có duy nhất một lần giảm 41% là trong các nhịp giảm mạnh còn các nhịp trước đó hai lần 67%, một lần 71, một lần 59, sau đó đều tăng bằng lần. Không tăng lần nào dưới 160% các bạn nhé. Mà đấy là tăng trưởng dưới hai lần là đều bằng tính bằng cơ số tháng. Còn tính bằng cơ số năm thì Hòa Phát đều tăng trưởng 4 đến 6 lần. Rất là khủng khiếp. Bây giờ thì sao? Bây giờ Hòa Phát đang giảm 67% nào? Rơi đúng vào những kỳ vọng những đợt giảm trước có rất nhiều bạn lý luận là ờ, có thể bây giờ nó không giảm nữa lần này khác xin lỗi các bạn trả lần nào khác cả mặt trời mọc ở phía đông lặn ở phía tây ngày nào cũng vậy đến sáng thì mặt trời sẽ mọc đến tối mặt trời sẽ lặn tất cả các đợt giảm trong quá khứ nó là bằng chứng tốt nhất cho tương lai 5 lần giảm trước mỗi khi giảm 5-60% trở lên sau đó Hòa Phát đều tăng trưởng là thấp nhất 160%. Do vậy lần này cũng không có gì khác. Cá nhân tôi đánh giá cũng vậy thôi nhiều khả năng cũng sẽ tăng trưởng y như vậy. Đấy ở đâu tôi không biết. Có thể là 14, có thể là 13, có thể 12, cũng có thể là 15, không ai biết được. Nhưng tôi chỉ biết đây là vùng đáy và sau cái vùng này Hòa Phát hoàn toàn có thể tăng trưởng x2, x3 trong vòng 3 tháng, 6 tháng, 1 năm tới. Thậm chí x5 trong vòng 2 năm tới không ai biết được. Cái này chúng ta không nên tranh luận tương lai. Tương lai chưa xảy ra tranh luận làm sao được. Còn muốn biết quá khứ đúng hay không nó chỉ là những cái dữ liệu quá khứ nó sẽ cho chúng ta cái cách nhìn tương lai thôi không phải duy nhất của phát đâu như cổ phiếu Vingroup đi đấy nhá một cổ phiếu ngành ờ, thực phẩm rồi nhá một cổ phiếu ngành thép rồi nhá bây giờ chúng ta sang cổ phiếu ngành bất động sản nhá đây Vingroup cũng vậy Vingroup đã 3 lần giảm mạnh lần thứ nhất năm 2008 Vingroup giảm 48% sau đó tăng 74% sau 3 tháng bạn nhá Lần thứ hai Vingroup giảm 72,5% thì sau đó tăng 466% sau 9 tháng, tăng 1.170% sau 1 năm. Khủng khiếp không? Sau hơn 1 năm. Rất là mạnh. Tổng thể nhé, Vingroup tăng 70 lần sau 11 năm. Các bạn đầu tư gì ra 70 lần? Index chúng ta nên nhớ nhé, từ đáy 235 đến đỉnh 150 100 1531 index tăng có 5,5 lần thôi. Tăng chưa bằng 1 phần 10 đà tăng của Vingroup. Nên các bạn đầu tư các bạn phải nhìn đích xác cổ phiếu. Các bạn đừng nhìn vào index các bạn có mua con vn index đầu các bạn mà đánh phái sinh thì các bạn nhìn vn index nhìn vn 30 tôi đồng ý các bạn nhìn cổ phiếu đánh cổ phiếu các bạn cứ nhìn con index xanh đỏ chả có ý nghĩa gì cả index tăng 5 lần cổ phiếu tăng 70 lần thế thì bạn bắt cổ phiếu của bạn chỉ tăng được 5 lần giống index à không có nhé cũng như các bạn đừng nhìn là index sẽ tăng 10% index tăng 10% cổ phiếu hoàn toàn tăng x2 là bình thường lần thứ ba này Vingroup giảm này là 46% thì tăng lại 111% sau 3 tháng. Tức là trong 3 lần giảm mạnh chưa lần nào Vingroup tăng dưới 74% cả. Lần này Vingroup cũng đang giảm 60% này. Với mức giảm 60% này chỉ thua duy nhất cái giai đoạn 2009 2010 thôi. Là đợt đấy giảm 72% thôi. Còn tăng lại bao nhiêu tôi không biết được. Nhưng cá nhân tôi đánh giá có lẽ lịch sử chưa lần nào nó tăng lại dưới 70% thì lần này nó cũng vậy thôi. Còn vấn đề nó tăng mất bao lâu cũng không biết được nhé. Chúng ta chờ đợi thôi. Hoặc như cổ phiếu ngành chứng khoán ấy. À, ờ, chúng ta có thép rồi đúng không? Có bất động sản rồi, có bán lẻ à, thực phẩm rồi. Bây giờ chúng ta xem cổ phiếu ngành chứng khoán đấy. Đây, chứng khoán hàng đầu thôi SI đây chứng khoán SI thì ờ, cũng trải qua 5 lần giảm mạnh lần này đang là lần thứ năm bốn lần trước chúng ta nhìn xem lần thứ nhất là SI khủng hoảng 208 thời đấy thì là thời 207 cổ phiếu định giá rất là bong bóng nên cổ phiếu giảm rất là mạnh 86% thì sau đó cổ phiếu tăng lại 200% sau 3 tháng bạn này 200% sau 3 tháng bạn nhá lần thứ hai thì sao SI giảm 73% tăng lại 435% sau 7 tháng, tăng 4 lần sau 7 tháng. Lần thứ ba thì SI giảm 76%, tăng lại 108% sau 4 tháng và 200% sau 3 năm. Ít nhất là 76% sau 4 tháng. Lần thứ tư thì SI cũng giảm 73% thì tăng lại là 856% sau 1,5 năm. Lần này thì sao? Lần này cũng đang giảm 72,5 phần trăm rồi đấy chúng ta phải biết cả cái mức độ giảm đang gần như tương xứng nhau gần như là tương đương tương đương các lần trước chỉ thấp hơn duy nhất lần khủng hoảng 2008 thôi còn ba lần trước này 73 76 73 này lần này đang 72,5 rồi tương ứng rồi nhưng ba lần trước thì sao ba lần trước mỗi lần đều tăng trưởng tối thiểu 200% còn tăng trưởng trong thời gian ngắn là 73% sau 7 tháng à, Đây, 76% sau 4 tháng. À, 108% sau 4 tháng này. Tức là chưa lần nào sau khi giảm mạnh như thế này e tăng dưới dưới 100% bạn nhé. Do vậy, với nền giá hiện tại này mai E2 về 30 các bạn cũng đừng có ngạc nhiên. Mà nó sẽ về trong thời gian ngắn thôi. 4 tháng, 6 tháng thôi, thậm chí 3 tháng thôi chứ nó sẽ không đợi lâu đâu. hoặc như cổ phiếu bây giờ đợt rồi đang bán rất là mạnh ờ, rất là nhiều tai tiếng à, về liên quan đến trái phiếu như cổ phiếu của công ty chứng khoán VN đấy chúng ta nhìn trước đó VN Direct nhé cũng có bốn lần giảm mạnh lần thứ nhất cũng là giai đoạn là 2011 2012 giảm 84% sau đó tăng lại 158% sau 4 tháng bạn nhá tăng 1,5% sau 4 tháng lần thứ hai suy giảm 51,5% thì tăng lại 172% sau 7 tháng. Lần thứ ba suy giảm 45%, tăng trưởng trở lại 419% sau 1,4 năm. Lần thứ tư suy giảm 67% thì tăng trưởng trở lại 1.362% sau 2 năm. Tức là sau mỗi đợt suy giảm mạnh, cổ phiếu VND chưa lần nào tăng trưởng trở lại dưới 160%. được. Lần này các bạn, rất nhiều bạn ở lần này khác, theo tôi nó cũng sẽ chả khác gì cả tỷ lệ tăng có lẽ nó cũng sẽ tương ứng thôi các bạn đừng ngạc nhiên nếu cổ phiếu này có thể về 10 có thể về 9 nhưng cũng không nên ngạc nhiên khi nó có thể lên 25 30 đấy là bình thường hết sức bình thường các bạn lưu ý điều đó nhé đối với cổ phiếu ngân hàng đi đây chúng ta lấy ngân hàng CTG một trong những cổ phiếu nhiều sóng và ổn định hơn cả cổ phiếu Vietcombank này chỉ tăng một chiều thôi cổ phiếu CTG cũng đã có là 5 lần giảm mạnh. Đối với cổ phiếu ngân hàng thì thường mức độ giảm nó thấp hơn, nó không giảm 70%, thường nó giảm trên dưới 50% thôi. Lần thứ nhất thì cổ phiếu CTG giảm 53,4%, sau đó tăng lại là 104% sau 7 tháng. Lần thứ hai cổ phiếu CTG giảm 46%, sau đó tăng lại 90% cũng sau 4 tháng. Lần thứ ba CTG giảm 39%, sau đó tăng lại 184% sau 1,5 năm. Lần thứ tư, CTG giảm 53,8% thì tăng lại 61% sau 1 năm. Lần thứ năm, CTG giảm 41,6% thì tăng lại 235%. Như vậy chúng ta biết là CTG chưa lần nào tăng lại dưới 61% sau khi giảm trên 40%. Lần này thì sao? Lần này chúng ta nhìn CTG đang giảm 52,3%. Nếu ứng với các lần trước, hai lần trước giảm 53% này, 53,8%, lần này đang giảm 52,8% thì sau đó CTG đều tăng trưởng trở lại rất là mạnh. Một lần tăng trưởng trở lại 164% sau 7 tháng, một lần tăng trưởng trở lại 61% sau 1 năm. Còn những lần khác tăng trưởng còn mạnh hơn rất là nhiều. Tức là chúng ta hiểu là chúng ta đang ở trong bối cảnh là chúng ta đang được mua cục vàng với giá cục sắt đấy. Cục vàng nó sẽ sớm trở về với cục vàng thôi. Do vậy, lựa chọn thế nào là các bạn phải tùy quyết định. Các bạn mua cổ phiếu bây giờ các bạn hãy xác định cầm ít nhất 3 tháng thì mua. Còn các bạn xác định cầm 3 ngày cốt nhất các bạn đừng có mua, đừng mua bán gì cả nghỉ đi. Cá nhân tôi đánh giá nếu các bạn cầm 3 tháng sau, cái việc lợi nhuận 30% nó là quá bẻo. Nên nên nghĩ to hơn, nên nghĩ lớn hơn nên kỳ vọng những mức lợi nhuận cao hơn 50, 100%, thậm chí hơn 100%. Chứ đừng nghĩ những cái mức kỳ vọng lợi nhuận 10, 15, 20%. Cái đấy giải nghệ đi. Hay như cổ phiếu ngành thủy sản đấy, VHC đấy. Hoa hậu ngành thủy sản đấy. Đấy. VHC cũng đã trải qua 5 lần giảm mạnh. Và mỗi lần giảm mạnh sau đó đều tăng rất là mạnh. Lần thứ nhất VHC giảm 60%, thì tăng trưởng trở lại 91% sau 3 tháng. Lần thứ hai VHC giảm 50% thì tăng trở lại 315% sau 1 năm. Lần thứ ba VHC giảm 56%, tăng trở lại 370% sau 4 năm bạn nhé. Lần thứ tư VHC giảm 45% thì tăng trở lại là 421% sau 3 năm. Lần thứ 5, VHC giảm 63% thì tăng trưởng trở lại 534% sau 2 năm. Như vậy chúng ta biết đối cổ phiếu này sau đó đều tăng trưởng trở lại 3 đến 4 lần sau 1 đến 3 năm. Mỗi khi giảm là trên dưới 50%. Đấy. Chúng ta biết là rất nhiều cổ phiếu ở rất nhiều ngành những cổ phiếu đầu ngành sau đó đều tăng trưởng rất mạnh trở lại còn còn rất nhiều cổ phiếu ở các ngành khác nữa Tôi không tiện thống kê vì tôi chỉ thống kê các bạn 6 mã cổ phiếu đại diện cho 6 ngành thì các bạn có thể thấy là sau những đợt sụt giảm mạnh nó đều tạo ra cục vàng, đều tạo ra cơ hội. Còn đâu bạn nào là người biết nắm bắt cơ hội. Các bạn mua được đấy, ok, đấy đã tốt. Nhưng việc các bạn có chờ đợi được đến lúc quả ngọt hay không, nó là vấn đề khác. Các bạn mua cổ phiếu giá thấp, nó cũng là yếu tố, nhưng chưa hẳn là yếu tố quan trọng nhất. Vì các bạn mua thấp, các bạn bán thấp cũng không có ý nghĩa gì. Các bạn mua cổ phiếu khi nó tăng 10 15% các bạn bán rồi, đến khi nó tăng 300% các bạn cứ ngồi ngoài xem thì nó chả có ý nghĩa gì cả. Mua được thấp đá là tốt, quan trọng là ai chờ được đến lúc giá đủ cao để bán. Đấy mới là cái quan trọng. Ok, tôi sẽ xin dừng buổi uh, nhận định thị trường ở đây. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công. Tôi kỳ vọng là quý đầu tư sẽ là những nhà đầu tư thông minh, nếu các bạn lựa chọn đứng một nhóm 10% những người đầu tư xuất sắc trên thị nhất trên thị trường thì các bạn phải có chiến lược đầu tư phù hợp. Tất cả những cái chiến lược T cộng, những chiến lược đầu tư T3, T5, T10 các bạn không thể đứng vào nhóm đó được đâu. Các bạn phải có tầm nhìn dài. Dài hơn một chút, ít nhất là phải có tầm nhìn tầm một năm. Chứ còn các bạn tầm nhìn vài ngày, một hai tuần không ý nghĩa gì trên thị trường cả. Đúng sai trên thị trường đều có ý nghĩa tương đối. Hôm nay bạn mua cổ phiếu, có thể 1 2 tuần sau nó giảm 10 15% là bình thường. Nhưng vấn đề là làm sao bạn phải là người chiến thắng là người ở lại cuối cùng. Sau 3 tháng, sau 6 tháng nữa nó tăng 50%, 100%, 200% bạn còn ở lại đến thời điểm đấy. Ok, tôi sẽ dừng video đây. Video này cũng dài rồi.